Con nắm tay con gái lần nào chưa? Bạn nữ thì nắm rồi ạ Mình nắm rồi bạn ấy nắm mình Để bạn cứ nắm Cái bạn đấy nắm đâu nắm Rồi có. có hôn chưa? Dạ chưa Chưa hả? Dạ. Có nhìn thấy người ta hôn chưa? Nhìn thấy nhiều đấy, ạ Có cảm giác gì không? Tôi, em quay mặt đi chỗ khác ạ Trời ơi Xin bác cho con hôn cái nụ hôn đầu đời của con Trên má em Ngọc Lúc nào riêng Không có riêng Có thủ trưởng, có ba mẹ ủng hộ Nói đi Rồi, bây giờ nói nè nói đi là à, cháu xin phép bác là cháu xin phép là được à, thơm mã bạch à, em học được không bác đó đồng chí thiếu úy minh đó đó từ từ từ gì vậy gì thổ lỗ tay hả trời em em bị cướp cò không có cướp cò nè để cái tay ra cho mọi người chứng kiến nè để vô từ từ từ từ ha làm nhiệm vụ của mình đi thiếu úy Bình, đó dạ. <laughs> sắp xế rồi sắp xế rồi mời bạn trai rồi ngồi đi bạn mời bạn nữ bạn trai giới thiệu về mình đi đầu tiên này em xin phép là gửi lời chào đến à, hai mc bạn nữ và toàn bộ khán giả đang xem ờ, truyền hình Tôi tên là Nguyễn đăng Bình, năm nay 22 tuổi. À, hiện đang công tác tại trung đoàn 917, trung đoàn 370 quân chủng Màu Hồng Quân. Em đến từ Hải Dương và hiện tại đang sống tại Cần Thơ. Mời bạn gái. Dạ, xin chào uh, chú Nguyễn Linh, cô Cát Tường, uh, chào khán giả và chào bạn nam bên kia. Uh, Em tên Phan Thị Thu Ngọc, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, hiện đang làm kế toán, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi? Dạ 22. 22. Những điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Ngọc? Mọi người hay nhận xét em là uh, vui tính, uh, hòa đồng Mình có cái yếu điểm à. gì không? Yếu điểm của em thì ờ, hơi nóng tính Tức giận lên là hay quăng đồ lung tung Hả? Quăng đồ gì? Đụng gì quăng đó Có hồi nào hao tài gì mấy cái chuyện quăng đó chưa? Đôi khi bể đồ Bể đồ Thôi cái đó phải kiềm chế bớt bớt lại ha Dạ Lúc cụ nóng đừng tặng cái gì nha Em giới thiệu mình đi bệnh ưu điểm khuyết điểm là gì? Ưu điểm là năng động à, Chơi được các môn thể thao liên quan đến bóng Bóng gì? Bóng đá nè đã cứ đi quanh bóng chơi được bóng rổ bóng đũa chơi được bóng đũa chơi được luôn bóng bóng, bóng đũa là môn gì ạ là banh đũa đó nó không biết mà bóng đũa mà cũng chơi được là banh đũa đó là con gái hay chơi đó à cái đây em không chơi được em vậy mới nói chơi được còn gì nữa em ờ, biết nấu ăn ạ nhược điểm của em là em hơi nhút nhát tí chút một chút ạ nhút nhát với con gái hay con trai à, nhút nhát ờ, với lại bạn gái <laughs> có thật xấu gì không bình nhút nhát ạ tật xấu mà nhút nhát đâu phải đâu tật xấu bên kia là đụng đi nóng lên đập cái gì dục cái đó có mấy mối tình rồi là em chưa chưa hả em chưa hàng chi nhút nhát là đúng rồi mình 22 tuổi em chưa có mối tình nào thích ai chưa mình hay là mình có để ý hay mình yêu đơn phương ai chưa bình là dạ, hồi cấp 3 thì thích thì quá chị ạ yêu thì em chưa có nắm tay con gái lần nào chưa bạn nữ thì nắm rồi ạ mình nắm rồi bạn ấy nắm mình để bạn cứ nắm cái bạn đấy nắm nữ nắm người có. có hôn chưa dạ chưa chưa hả dạ, dạ. có nhìn thấy người ta hôn chưa nhìn thấy nhiều đấy có cảm giác gì không tôi em quay mặt đi chỗ khác ạ trời ơi hồi đó giờ tôi mới nghe lần đầu tiên một chàng trai mà thấy người ta hôn quay mặt đi chỗ khác thí dụ như bây giờ có một cô gái dạ. cô uh, đi đến cô nhìn em dạ. xong cô hôn em dạ. thì em tỏ thái độ thế nào nếu mà người lạ thì thôi dạ thôi hả dạ lại thôi trời ơi còn nếu như cái người đó là em đang để ý em đang thích luôn mà bây giờ cổ chủ động có hôn em thì em làm gì em ủng hộ <laughs> ủng hộ bằng cách nào dạ nói ngại chị ơi hồi xưa em có hay chăm sóc các bạn nữ không dạ có ạ em làm gì cho các bạn nữ dạ em hay chọc cho các bạn ấy giận ạ vậy chăm sóc nhiều khi thấy bạn nữ uh, học cùng ấy à. uh, hay buồn buồn ấy, em chọc cho vui vui tí vậy thôi hả à, trong nhưng vui quá nên là bạn giận cái đó mà ông gọi là chăm sóc đó em có chơi với bạn trai không có em có chọc cho bạn trai giận không có em có nắm tay bạn trai không có trời ơi nắm nắm nắm tay không phải này bình thường thôi anh ạ vâng không phải ấy bình thường hả dạ. em có đàn ông không chuẩn không anh hỏi giùm bên kia kìa một chút ta kiểm tra thôi rồi được rồi chút xíu tôi qua kiểm tra à, ngọc ờ, có mấy mối tình em dạ uh, có một mối tình chính thức 5 năm mấy 5 năm 5 năm rồi lý do sao chia tay dạ tại uh, lớn thì thấy chững chạc hơn á rồi xong rồi thấy mối tình nó không có đi xa hơn được dù sao là em cũng có kinh nghiệm hơn bạn bên kia ha bạn bên kia ừ, chưa có biết gì hết trơn chưa có hôn bạn gái luôn chưa có gì hết cũng cũng là một trải nghiệm mới cho mình trải nghiệm mới hả? em muốn trải nghiệm không coi như là em là một trải nghiệm mới cho bên kia đó dạ <laughs> em nghe rồi ạ nghe rồi ạ dạ. em có bao giờ em nằm mơ em thấy em ôm một cô gái nào em tưởng tượng ra người yêu của mình chưa sau khi đăng ký chương trình này thì em đang cố gắng nằm mơ đang cố gắng nằm mơ ạ em tưởng tượng sau khi đăng ký chương trình thì em nằm mơ cô gái của mình là như thế nào không cao không thấp <laughs> không cao không thấp là sao cũng vừa vừa đấy ạ lỡ như thấp quá thì sao dạ thấp quá đi giày vào cho cao lên bạn ơi ừ. rồi mà sao mặt mày sao dạ mà cũng bình thường đấy ạ sao mơ gì đơn giản vậy mơ nó phải hoành tráng hơn chứ em có mơ em hôn một cô gái lần nào chưa đang mơ anh ạ đang mơ thôi bây giờ có em có cái hình mẫu lý tưởng không chỉ cần cô ấy ờ, bình thường thôi ạ còn cái việc ờ, phức tạp thì cứ để em lo <laughs> dễ quá phức tạp để em lo trời dễ thương quá sao là phức tạp anh nếu như mà em cảm thấy không bình thường được ừ, thì nó là phức tạp với em ạ bây giờ mẫu người lý tưởng của ngọc là như thế nào nè người biết chăm lo gia đình quan tâm và chăm sóc bạn gái ngoại hình dạ ngoại hình uh, cao uh, mét sáu trở lên miệng đừng hô dạ. miệng đừng hô dạ mắt cũng đừng hí mắt đừng hí dạ trời đất ơi bên đây Sao? không có hô không có hí gì nữa nếu đẹp trai càng tốt đẹp trai càng tốt dạ bên đây dễ thương có cái gì mà em không thích ở người bạn trai không dạ bạn trai đừng hút thuốc có hút thuốc không em em rất ghét những người hút thuốc ạ dạ vâng. tốt hết chưa tôi qua kiểm tra nè hết rồi chị bao lâu thì kết hôn 3 đến 5 năm nữa 3 tới 5 năm nữa dạ. Trời mới mới hai mà chị Lâu quá vậy chào em dạ chào chị ạ em em định chừng nào kết hôn là dạ, khi mà bên đàn gái cho phép là kết hôn đấy ạ Thế mà nhưng mà bên đây cũng muốn từ 3 tới 5 năm nữa là em đợi nổi không 3 đến 5 năm nữa cho phép thì kết hôn à có nghĩa là em sẵn sàng chờ đợi dạ bạn gái muốn là dù bận công việc nhưng mà em phải luôn luôn quan tâm chăm sóc cho bạn gái thì em nghĩ là em sẽ quan tâm chăm sóc bằng cái cách nào em sẽ ờ, cố gắng hoàn thành xong nhất công việc của mình và sẽ xin đơn vị tạo điều kiện này có nhiều thời gian ờ, quan tâm trong chăm sóc ờ, bạn hơn ạ bao lâu em lên thành phố em thăm bạn ấy được một lần em cố gắng sang một tuần một lần một tuần một lần em cố gắng thì không vậy mấy anh được luôn hả một tuần nghỉ được một lần luôn hả mấy anh những cái điểm gì mà em không thích ở một người bạn gái sau này mà về nhà đấy thì người vợ là người vợ chứ không phải là người vợ là người chồng là được rồi ủa là sao người vợ là người vợ người vợ đừng là người chồng là được rồi tức là vợ không bao giờ đòi là chồng là được Vợ không phải là chồng, chồng không phải là vợ Thôi ý em nói là cứ cứ này đầu cái cổ người chồng đi anh à, à tức là sợ người vợ thành người chồng tức đè đầu cưỡi cổ người chồng dạ tức là không ý em nói là không muốn người vợ dữ quá đúng không à, dạ, chỉ thế thôi ạ à. trời ơi ông nói cho rõ rõ ông nói mà Tưởng đâu có khi người chồng biến thành người vợ chứ dạ hết rồi đây. ạ về ngoại hình em thích cổ điển hay em thích hiện đại em thích em... uh, ờ, mẫu người truyền thống ạ truyền thống là sao anh truyền thống là tất cả mọi thứ ờ, đơn giản bình thường thôi ạ ví dụ như cổ à, là sơn móng tay nhuộm tóc cắt tóc xăm mình rồi gì được không à, chị ấy nhuộm tóc thì cô là nhuộm lại được sơn móng tay có thể sơn lại được nó lại trở bình thường có nghĩa là không đồng ý dạ vâng, đồng ý chứ chị bởi vì tóc có thể nhuộm lại móng tay có thể sơn lại vậy là xăm mình là thua rồi phải không xăm mình có thể tẩy đi được xăm mình sao tẩy để em tẩy trời ơi bạn gái em đi với em là nhuộm tóc là à, không được hả nó không không phải màu nổi quá được rồi thì đỏ đỏ thôi nhạt nhạt tí là đủ. rồi vậy được không này đẹp ạ đẹp hả đẹp dạ. không sao em cũng còn biết đẹp đẹp dạ. được em dạ. được được không đến nổi đàn trai dễ thương quá để anh qua xem đàn gái thế nào nha là dạ, có gì anh bảo em ạ hả có gì anh lo cho nha dạ chồng là chồng vợ là vợ nha chào em gái dễ thương quá lấy chồng bộ đội á là phải hy sinh một phần cái công việc của mình cũng như là hy sinh rất nhiều cái tình yêu của mình luôn em có lo không không cần phải nhất thiết là phải ở bên nhau chỉ cần là có những cái cử chỉ hành động quan tâm là được anh anh hiền lắm đó ý anh nói nãy là sợ em ăn hiếp anh thôi em cũng hay ăn hiếp chồng không dạ không ủa chưa có lấy chồng mà sao biết không nhưng mà hồi đó giờ chưa ăn hiếp ai cô gái bên đây cũng hiền á em trai em thấy hai đứa hợp đó nha hôm nay em đi với ai ờ, ngọc Dạ em đi với ờ, mẹ với ờ, Hiếm Năm với bạn Dạ chào cô Dạ chào chị Cát Tường dạ. chào anh Dùng Quê Linh Chào cô à, Em chào ờ, khán giả trong trường quay Với tôi là mẹ của Thu Ngọc Ngọc thì cũng biết nấu ăn Cũng vui vẻ qua bác qua đồng Em trai hôm nay thì má thấy cũng được Ngọc thì con cũng để đến đây cho tạo cho cơ hội cho con rồi tự con quyết định à, theo thím thấy thì cháu ờ, nam bên đây thấy thím thấy cũng được thì cũng cũng ờ, đẹp trai dễ thương con tìm hiểu nha thu ngọc ờ, thấy hai người cũng xứng dạ vậy là thím ủng hộ hả thím dạ rồi cảm ơn thím rồi em muốn uh, bên đàn trai ai uh... à, dạ đi cùng em nay là có cùng uh, chị ngọc là thủ trưởng uh, của em ạ dạ, xin phép uh, chào anh huyền linh uh, chào chị cát tường và các uh, khán giả tham dự chương trình buổi hẹn hò thì uh, xin chúc mừng uh, bình thì à, chương trình Bản quan hẹn hò đã tìm đến cho em được một cô gái rất là xinh xắn. À, những cái tiêu chí tiêu chuẩn em đề ra thì anh thấy là đáp ứng được. Đồng chí à, Bình công tác trong quân đội thì là sống theo nề nếp nguyên tắc và kỷ luật thì rất là nghiêm. Anh hứa với em là đơn vị sẽ rất là tạo điều kiện cho Bình và em có nhiều cơ hội để tìm hiểu nhau và để gặp gỡ nhau hơn. Cảm ơn chị Ngọc. Bây giờ thì sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Mạnh dạng lên nha Bình tiến tới luôn rồi mời hai bạn dạ cảm ơn anh dạ em cũng không và mong anh là sẽ thích anh thích dạ em thích hoa không dạ thích à, vậy là anh vui rồi dạ đứng sát sát chút xíu coi để coi cặp này coi trời ơi sao nó hợp quá ta phải hợp chứ anh hợp phải hợp về cơ chế hình thể nó cũng ma mụm mỉm giống giống nhau <laughs> lẽ tôi cưới cặp này luôn chứ trời hợp dữ vậy đó thiệt á nhìn tôi thấy hợp ra nắm tay thư cái cảm giác sao xin phép bạn nè à, tôi nắm tay bạn không anh em chứ bạn cái gì ở đây không biết mạnh dạng lên hả tay mà quéo lên luôn vậy nè nó nắm nhẹ nhàng nắm như quéo đang tay vô nắm thôi coi lần đầu tiên nắm tay con gái hả cảm thấy sao chia nữa thấy run một mình đang run này kìa run rồi thấy tinh thần nó sao mình cảm thấy bắt đầu có động lực ở hình đấy có động lực rồi đúng không rồi bây giờ mình lấy động lực về nói chuyện nha dạ. rồi về rồi, ghế về ngồi chỗ đi ngồi đi hai bạn cảm nhận đầu tiên gặp nhau như thế nào nhìn ờ, nói về em thì là anh nhìn thấy là, là đủ rồi dạ ờ vui anh thấy vui hả anh thấy vui rất dạ. vui dạ thì sợ em không vui thôi dạ không em vui lắm vậy là tốt rồi <laughs> hiện tại là anh đang công tác ở cần thơ á hồi nãy anh nói là sẽ mỗi một mỗi tuần lên thăm em một lần anh không hứa trước dạ à, và nếu mà thuận tiện nhất thì là sẽ một tuần lên thăm em một lần nếu dạ. như em cho phép à, mà còn anh... nếu sai không thì là cái việc đấy cứ để anh lo dạ anh có sẵn sàng về quê em chơi ở bà điểm tàu anh anh rất thích cũng tàu dạ không biết anh có sẵn sàng à, đưa em về quê em chơi không nếu có cơ hội anh sẽ đưa em về dạ. một lần khác dạ em còn câu hỏi nào ngoài anh nữa không dạ em còn câu hỏi nào ngoài anh nữa không anh bên không quân á là thường thường là anh có lái ờ, máy bay trực thăng anh thì không không lái được máy bay trực thăng anh ở bên uh, kỹ thuật lái máy bay khác hả <laughs> tại em không lái máy bay ạ <laughs> em ờ, làm bên kỹ thuật bảo đảm công tác kỹ thuật cho máy bay ạ sửa máy bay đúng không chăm sóc máy bay đúng không dạ vâng ạ mà đi ké máy bay được không em ạ à. là ờ, tùy theo tình hình nhiệm vụ của đơn vị thì em có thể đi máy bay hoặc không đi máy bay ạ như máy bay có khi nào bay từ cần thơ xuống vũng tàu không hôm trước ờ, có nhiệm vụ ờ, bay ra biển đấy thì có bay qua vũng tàu ạ bay qua thôi. Dạ. bay qua nhảy dù xuống bay qua nhảy dù xuống bay qua thôi nhảy dù xuống không biết anh có gì muốn hỏi em anh chỉ hỏi em nay em có vui không thôi là hết rồi còn lại thì là để anh lo no. ờ vậy chứ anh thấy mặt em có vui không anh Nhưng mà em vui thì là tốt rồi em cũng phải hỏi nguyện vọng cổ giờ cô thích gì cô thích hẹn hò như thế nào qua cô gọi xuống chỗ em chơi thì em muốn đi chơi ở đâu em thích tắm biển á à, em em biết bơi không dạ không để anh dạy anh dạy em bơi à oh, hay quá em cũng muốn tập bơi á mà không có người chưa có cơ tập, hội anh sẽ tập cho em bơi được dạ anh thì tất cả mọi thứ đều nó bình thường thôi hôn nhân thì gia đình thì vợ thì vẫn là vợ thôi Yên anh luôn là đừng có ăn ăn hiếp anh là được rồi đừng bắt nạt anh là được ý em nói tức là em là chồng là em về chỉ làm gì tất cả những việc thuộc về chồng thôi đúng không em có thể nấu ăn cái đó là chuyện của vợ đó Đã dạ, em có thể phụ vợ nấu ăn <laughs> còn công việc nhà hay sao anh công việc nhà thì ai rảnh người làm còn nếu mà hai con hai người cùng rảnh thì hai người cùng làm nhưng mà anh công tác không mình biết khi nào anh rảnh nè vậy là những khi mà anh định được về nhà là anh làm hết mọi việc anh làm được dạ yeah mình tiến đến xa hơn á là anh tính là anh sẽ định cư ở cần thơ luôn hay sao dạ. anh sẽ đưa em về cần thơ sống? thì như về vũng tàu đúng không còn tàu thì anh thì làm sẽ vất vả hơn một chút bây giờ em nói gì để cho cô ấy đồng ý bấm nút hẹn hò với em nè anh ờ, rất là vui muốn có thêm nhiều cơ hội để nói chuyện ờ, tìm hiểu em thêm dạ. em đến đây cũng là cho em cũng như là cho anh ờ, một cái cơ hội mong rằng là mình sẽ tiến xa hơn Đặt tay vào nút bấm đi em Hãy bấm vì tình yêu Suy nghĩ cho kỹ Bấm nút chúng ta phải yêu thương nhau Suy nghĩ thật kỹ nhé Và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm Một, hai, ba. Chúc mừng Nắm tay nhau đi hai bạn Bây giờ là chính thức nắm tay nhau hẹn hò với nhau rồi đó Bây giờ xin à, mẹ trước đi, xin bác trước đi Tên gì nhớ không? Em Ngọc À em Ngọc, em Ngọc. Còn Ngọc nhớ tên gì không? Tên Bình À đúng rồi Ngọc Bình cũng đẹp á hả? À, dạ nắm tay nắm tay nắm tay à, báo cáo thủ trưởng đơn vị em xin phép bác là hôm nay ờ, có chương trình tạo được điều ờ, kiện ờ, để cháu có thể tìm thấy bạn Ngọc thì cháu xin phép bác là đơn vị tạo điều kiện cho cháu bạn Ngọc hẹn hò hết hết xin bác cho con hôn cái nụ hôn đầu đời của con trên má em Ngọc lúc nào riêng không có riêng có thủ trưởng có ba mẹ ủng hộ nói đi rồi bây giờ nói nè nói đi là dạ, à, cháu xin phép bác là cháu xin phép là được à, thơm ờ, má bạn à, em ngọc được không bác đó đồng chí thiếu úy rõ dạ. minh rõ dạ. rõ từ từ từ gì vậy gì thổi lỗ tai hết trời em em bị cướp cò anh ạ không có cướp cò nè để cái tay ra cho mọi người chứng kiến nè để vô từ từ từ từ ha làm nhiệm vụ của mình đi thiếu quý bình có sắp xỉu rồi sắp xỉu rồi cảm thấy trong trong người lúc này như thế nào em em không không không, thể diễn tả được bây giờ chị ạ. là nó như thế nào là dạ, nó không thể diễn tả được nữa rồi chị ạ vậy hả làm gì cái tay kia làm gì mà cứng nhắc vậy thả lỏng ra xíu đi em thả lỏng chứ là phải buông tay thả lỏng nắm lại đây là một cái kỷ niệm đẹp đầu đời của em mời bạn nam rồi mời đồng chí ngồi Xin mời bạn nữ Bây giờ hai bạn à, đã có mặt trên sân khấu rồi Chúng ta bắt đầu giới thiệu về mình đi Xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư cùng bạn gái bên kia và toàn thể khán giả Tôi xin tự giới thiệu Tôi là Phạm Trung Khánh Tôi sinh ngày mùng 2 tháng 9 năm 1992 Quê hương tôi ở Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình Gia đình tôi hiện nay đang sống ở Gia Lai Còn bản thân tôi hiện là Phó Đại đội trưởng Đại đội 3 Tiểu đoàn 1 Trường Sĩ quan Lục quân 2 Hết Dạ yeah. Ừ, Được chứ đội hơi hơi căng thẳng xíu Bây giờ mình thoải mái lên nha Mình đi tìm người yêu mà Mời bạn gái Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Nam Thư và toàn thể quý vị khán giả cùng chào bạn em. Nam bên kia Em xin phép giới thiệu em là Trần Thị Mai Phương Năm nay em 25 à, tuổi Hiện tại em đang là nhân viên văn phòng và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai ạ Biên Hòa Cũng gần à, Mai Phương, điểm mạnh và điểm yếu bản thân em là gì? À, điểm mạnh của em là em rất là nhiệt tình trong công việc ừ. Gặp những cái khó khăn thì em sẽ luôn là nỗ lực hết mình để hoàn thành công việc còn tính cách của em thì em tự nhận mình là một người rất là cởi mở và chân thành ừ. à, khuyết điểm của em thì có lẽ là em hay quên mình có hay quên tới mức độ đáng báo động không ví dụ như là em đang mang cái khẩu trang trên mặt rồi nhưng mà em quên mất là em chưa mang cái em đi tìm khắp nhà luôn <laughs> rồi xin mời uh, anh khánh nha kêu bằng anh cho thấy trẻ trung hen ưu điểm khuyết điểm của anh là gì dạ ờ, ưu điểm có thể nói về bản thân tôi là một người vui vẻ hòa đồng sống có trách nhiệm còn về khuyết điểm thì tôi hay rụt rè đặc biệt là trước đám đông à, em trai đi đâu là cũng uh, coi như kỷ luật quân đội là phải tôi với đồng chí này kia hay là sao đó là cái cứng nhiều lúc mình ra ở một chỗ nào đó không gian thoải mái hơn thì có thể um... có gì mình thoải mái đi anh em với nhau đi đúng không này nãy giờ mình cứng nhắc nó nó vượt qua rồi khỏi rồi mình ra ngoài đời rồi mình đi coi gì tìm bạn gái đi thoải mái Đúng lên ừ chào anh chào chị chào anh đó vậy đó đó vậy đi ừ, ừ. ngồi gặp cô kia nói tôi nói cho cô nghe là mệt rồi nha đúng rồi không lẽ gặp bạn gái xưng tôi cũng kỳ đúng không à. bây giờ mình sẽ khai thác tí xíu về cái cái uh, cái tình trường của mình hen trước giờ lời là mình uh, có bao nhiêu mối tình rồi nè bản thân tôi thì uh, chưa có trải qua mối tình nào chưa yêu ai luôn chưa Thiệt không? Thiệt Có nắm tay ai chưa? Nắm tay chắc cũng chưa luôn Vậy là chưa nắm tay là chắc chắn là chưa hung ai luôn Chưa, chắc chắn là chưa luôn Trời ơi, chưa nắm tay <laughs> Chưa hung ai luôn Em ơi Bây giờ ngay thời điểm này mà kiếm ra một chàng trai Chưa có một mối tình nào Chưa nắm tay Chưa hôn ai là một dạng như là ảnh là hiếm lắm luôn á Hiếm cực kỳ luôn em sao có tình cảm tình yêu rồi trước đó sao bao nhiêu mối tình rồi dạ em chỉ có một mối tình thời đi học cấp 3 thôi chị à là tình học sinh đó đúng không dạ đúng rồi em cũng có nắm tay chưa dạ rồi có chưa chưa chưa chưa luôn chưa luôn mới nắm tay thôi chưa ừ, nha chưa luôn chưa luôn ấy cha hơi mệt tưởng tượng hai người này hôn nhau chắc hay lắm à mà sao vậy sao không có bạn gái vậy chắc uh, do bản thân tôi uh, chưa cảm ờ, chưa tìm thấy người phù hợp hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp với bản thân mình trời ơi thấy thương quá không ảnh đi tìm người yêu mà anh tôi chưa thấy người phù hợp hy vọng qua chương trình này tôi sẽ tìm thấy người phù hợp <laughs> nhìn mặt em mắc cười thấy thương biết á. sao chưa có người yêu không sao nhở gặp gái là tôi nói cho cô nghe là xong rồi đó nhớ nha kéo màn lên phải anh với em nha em gái em ờ, muốn tìm một người yêu của em như thế nào Dạ em muốn tìm một ờ, người yêu có ba chữ G ạ ba chữ G rồi à. G đầu tiên Chữ G đầu tiên là già Già Là anh ấy ờ, có ờ, sự chín chắn, sự trưởng thành ở trong đó ừ. Chữ G thứ hai là giàu à, Giàu ở đây có nghĩa là giàu về tình cảm á chị ừ. à, Sống có trách nhiệm với gia đình, người thân à, Yêu thương bố mẹ, hiếu thảo với bố mẹ Hay quá à, Chữ G thứ ba là giỏi chăm chỉ cầu tiến đúng không dạ đúng rồi có ừ. chí tiến thủ dạ rồi còn em trai em muốn tìm một nữ thương như thế nào tôi thì à, tôi à, thích à, thích à, tìm một người con gái phải có chiều cao từ 1m58 trở lên có công việc ổn định dịu dàng biết à, lo lắng cho gia đình vậy là đủ rồi bây giờ à, để để tôi qua bên đàn gái tôi coi sao coi có hợp lý không dạ Ồ, em chào, chào em gái Linh có khi nào em nghĩ là em sẽ lấy chú bộ đội không À, trước đây thì em hay xem những chương trình về những chú bộ đội thì em cảm giác là các anh chiến sĩ rất là bản lĩnh rất là Đúng rồi. trưởng thành các chiến sĩ là bản lĩnh vững vàng dạ. kỷ luật tất cả mọi thứ đều rất là tốt có điều là nếu em đồng ý lấy chiến sĩ thì em phải đồng ý hy sinh một chút về cá nhân về gia đình của mình có đôi khi vợ đẻ chưa chắc về được nữa dạ em nghĩ thì nếu mà tình yêu đủ lớn thì mình có thể vượt qua mọi hết các khó khăn rồi vậy là tốt rồi ha dạ em không thích điều gì ở người đàn ông em không thích người đàn ông hút thuốc hút thuốc chiến sĩ chắc không đến nổi đâu lăng nhăng không dám đâu thậm chí là không có thời gian để lăng nhăng không có thời gian để muốn lăng nhăng cũng không được luôn kỷ luật quân đều đội sắt lắm nếu như bên đây đồng ý kết hôn thì khoảng bao lâu em có thể chấp nhận Ờ, có thể thì khoảng 1 đến 2 năm nữa một hai năm Dạ. long thành với đồng nai cũng được ha em có thích sự lãng mạn không Dạ em rất thích lãng em thích lãng mạn rồi để xem chú bộ đội có lãng mạn không nha chưa thấy tôi tôi với cô đi chơi cô thấy thế nào Trời ơi bây giờ à, mình gặp người thân của bên à, đàn gái thôi Hôm nay à, Mai Phương đi với ai ta? Dạ em đi với anh chị em họ của em ạ À anh chị em họ chào người nhà của Mai Phương Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chị Nam Thư, chào bạn Nam bên này Chào đội nhà mình bên đó cùng quý vị khán giả Em là chị họ của Phương Thì là nãy giờ chị cũng có ngồi coi bạn Nam bên này Thì chị thấy là tính tình bạn này cũng khá là được Cũng chín chắn, ngoại hình cũng rất là ok Rồi à, thật ra thì bé Phương nhà chị á Thì nó không cao được như em yêu cầu Nhưng mà rất là hiền lành Ngay cả trong công việc thì chăm chỉ Và rất là biết quan tâm đến mọi người thì nếu như hai đứa mà cho nhau cơ hội thì chị nghĩ rằng em sẽ tìm hiểu được những điểm tốt của bé Phương và khoảng cách địa lý của hai đứa cũng rất là gần nữa thì hy vọng là hai đứa sẽ cho nhau cơ hội nếu được thì là sẽ tiến tới xa hơn rồi cảm ơn em mời đại diện à, bên uh, đàn trai đi nha à, xin chào à, anh quyền linh và chị thư xin chào tất cả khán giả tôi là thủ trưởng bạn khánh à, chúng tôi đến từ trường sĩ quan lục quân hai. à, thì bạn khánh cũng là một trong những học viên được đào tạo tại nhà trường và hiện nay đang công tác Ờ, trên cương vị là phó đại đội trưởng à, với công việc hàng ngày quản lý giáo dục rèn luyện học viên à, cũng là đào tạo ra các cái thế hệ cán bộ tiếp theo à, cho quân đội đặc biệt trong lĩnh vực tình yêu thì khánh của chúng tôi thì cũng rất là nhút nhát có thể hỏi khánh một câu là đã thấy rung chưa báo cáo là đang rất Trời là báo cáo luôn <laughs> hy vọng rằng sau chương trình này chúng tôi sẽ có những cái uh, tiếp tục được uh, theo dõi Ờ, những cái ờ, sự phát triển về tình cảm của Khánh và bạn gái trong cái dạ. chương trình ngày hôm nay. À, xin dạ. cảm ơn chương trình. Dạ, cảm ơn thủ trưởng. Rồi, mở rào. Đồng chí, mình quay ghế qua đi đồng chí. Dạ, em chào anh. Chào em. Dạ ồ hai đứa đồng điệu quá ha nay à, nhân ngày gặp mặt anh có món quà này tặng em em rất là thích đi du lịch hy vọng là những chuyến du lịch sau này sẽ có anh cùng đi với em Dạ giống như hơi vô hộp vậy ta Căng căng Anh cảm nhận em là người như thế nào ạ? À? Theo anh nghĩ thì em là người dễ gần, vui vẻ Vậy thôi Hỏi đi Nhà em ở đây luôn hay là ở ngoài quê? À, quê gốc của em là ở Hà Tĩnh Còn nhà em ở đây hết rồi ạ Ở đây hết ở rồi Biên Hòa hết rồi ạ Ở, chỗ nào Biên Hòa em này? Dạ em ở uh, gần khu công nghiệp Amata Amata à? Thế cũng chắc từ chỗ đó mà đi xuống trường chắc cũng phải 40 phút đi xe máy Anh có điều gì muốn hỏi em thêm không ạ? Những lúc buồn em ờ, thường làm gì? À, những lúc mà buồn thì em hay đi xem phim đi nghe nhạc gặp bạn bè còn những lúc mà stress quá thì em sẽ đi du lịch dạ không biết là nếu như mà sau này em thích đi du lịch như thế này thì anh có thời gian để đi chung với em không thì thời gian thì chắc sẽ có thôi quan trọng là tình cảm của hai đứa như thế nào đủ để đi du lịch hay không thôi mình có thể đi chung với một nhóm bạn của em nữa bạn em cũng rất là thích đi đi đông càng kỳ nữa có gì anh kéo nguyên đại đội anh đi đó, đông vui đúng không rồi tiếp đi tiếp hỏi nếu mà cưới nhau thì em có đồng ý về cùng với anh không về đâu ạ à? về ở gần trường tại vì như anh bây giờ thì được gần ba năm anh ra trường thì cũng được nhà trường tạo điều kiện cấp đất rồi bây giờ chỉ còn à, thiếu vợ nữa thôi nếu một tháng thì anh có thể sắp xếp thời gian gặp em được bao nhiêu lần một tháng là bốn tuần hai tuần trực còn hai tuần không trực thì trong khoảng 2 tuần đó thì nếu như sắp xếp được thời gian thì có thể gặp nhau được là gặp nhau được suốt 2 tuần luôn ạ à? à tức là phải thời gian nào không bận công việc bây giờ em nói rõ trong cái thời gian quân đội của em nè một tháng thì em được ra khỏi doanh trại bao nhiêu ngày ra ngoài doanh trại thì ra được nhiều lần nhưng mà cái quy định của nhà trường thì đang là độc thân thì không được ngủ ngoài doanh trại không được ngủ ngoài doanh trại đúng rồi đi ban ngày được đúng không đi ban ngày được em đi mấy giờ em phải về doanh trại tối đó thì đối với ngày thường thì ờ, trước 9 ờ, giờ 30 còn đối với ngày nghỉ thứ à, thứ sáu thứ bảy thì trước 22 ờ, giờ 30 à tức là 10 giờ rưỡi là phải về doanh trại Đúng rồi Đó, em biết giờ giấc của anh rồi đó Bạn à, Khánh Khánh có hình dung ra lần đầu tiên nếu mà mình hẹn hò với nhau thì sẽ như thế nào không? Chắc à, nếu lần đầu tiên mà hai đứa hẹn hò nhau chắc cùng nhau đi đâu đó Đâu đó là đâu là đó? đi đâu? Đi đâu đó thì, thì giờ chưa nghĩ được, lúc đó mới tính Bây giờ mình để mình à, xóa tan cái không khí này Bây giờ mình văn nghệ đi Bé Phương hát bài tặng ảnh liền mấy anh thích hát hò văn nghệ lắm à, dạ hôm nay em xin uh, gửi đến anh Quỳnh Liên chị Nam Thơ cùng quý vị khán giả và và anh một bài hát uh, tiếng Nhật à, bài hát là lý do của sự sống ạ em có thể nói nội dung trước để nghe nó dễ cảm nhận hơn dạ à, thì lý do em sinh được sinh ra trên đời này là để gặp được ba mẹ em anh chị của em lý do em được sinh ra trên đời này là em để được gặp bạn bạn bè của em và lý do em được sinh ra trên đời này là để gặp người em thương hay quá 私は生まれてきたわけは父と母とに出会うため私は生まれてきたわけは 兄弟たちに出会うため私は生まれてきたわけは友達みんなに出会うため私は生まれてきたわけはうとしいあなたに出会うため Dạ em xin hết ạ Bạn Nam hát đáp liền Vậy thì anh cũng xin ờ, hát một đoạn thôi, đoạn ngắn. Chắc hát rồi mọi người sẽ biết tên thôi. Ngày xưa anh với em gặp nhau trong giấc mơ Dường như trong em phút giây đầu tiên như đã yêu anh từ lâu <laughs> Quên rồi Trời ơi Đồng chí này chưa bao giờ nắm tay con gái nè Không không, tôi sẽ không nắm tay đâu Tại sao? tôi sẽ dành nắm tay với người tôi yêu thôi à dạ khi nào yêu mới nắm tay hả thôi được rồi tôi nhường cho kỷ luật quân đội à, thời gian dành cho các bạn tâm sự đã hết thì bây giờ chúng ta sẽ cùng à, nhau tới một cái giai đoạn hết sức là quan trọng là bấm nút à. rồi chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó nào để tay nút bấm đi ba hai một hết thời gian đây quà của em quy định của chương trình là phải nắm tay và sau đó sẽ hôn đó <laughs> hôn đi hôn đi hôn đi hôn má thôi hôn má quay lại hôn hôn đúng rồi hôn đó mời bạn nam mời đi bạn mời bạn nữ Rồi mời em gái rồi Thôi bạn Nam giới thiệu về mình đi à, Em à, xin chào anh Quỳnh Linh Chào chị Cát Tường à, xinh đẹp bên kia à, Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Thành Đạt Em đến từ ờ, Biên Hòa, Đồng Nai. À, hiện em ờ, đang công tác tại Bưu điện Việt Nam. À, công việc của em là nhân viên chuyển phát nhanh và thu thuế ủy nhiệm thu của phường. Em bao nhiêu tuổi rồi Đạt? Dạ, năm nay em 32 tuổi anh Quyền Linh ơi. 32 tuổi chuyển phát nhanh. Xin mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh. Chào, à, em. chào bạn Nam và tất cả khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Lê Thị Thùy Trang Em hiện là nhân viên chứng từ lấy booking hàng xuất cho một công ty làm về dịch vụ logistics. Em làm việc tại Tân Bình, Hồ Chí Minh. Em ờ, sinh ra và lớn lên tại Lai Vung, Đồng Tháp. Trong một gia đình có ba chị em gái, em là chị cả. À, hôm nay thì em đến với chương trình với niềm mong mỏi à, tha thiết là sẽ được ông Mai và Mối giúp mình tìm được một mở mảnh ghép thất lạc của mình bấy lâu nay ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em và dạ, điểm mạnh của em là em ờ, biết cách ăn mặn biết quan tâm đến người khác biết nấu ăn may vá chút chút biết ca hát à, em rất là thích ờ, trang trí dọn dẹp nhà cửa ừ. có điểm yếu có khuyết điểm gì không dạ khuyết điểm của em là em khá là thẳng tính hơi bọ rụt rè à, cho nên là em rất là ít những mối quan hệ ngoài công việc à, em khá là cầu toàn kỹ tính cho nên là em rất là lo xa và nhiều khi tạo áp lực không cần thiết cho bản thân và cuối cùng là em không có nhiều tài lẻ đặc biệt để thu hút người khác rồi bạn trai à, em ờ, xin giới thiệu anh linh là ưu điểm của em á thì em là một người thích thể thao à, năng động thích uh, ca hát xem phim nghe nhạc nói chung là tính tình em hòa đồng vui vẻ vui vẻ hòa đồng điểm yếu là gì có trách, trách nhiệm nữa Ờ, còn à, khuyết điểm của em là bạn bè nhận nhận xét em là một người hiền ít ít nói trong giao tiếp thì thường thường em bị chậm một nhịp á chậm một nhịp trời ơi em chuyển phát nhanh mà em chậm một nhịp rồi sao nhanh được công việc nó khác còn anh ngoài giao tiếp ấy thì em còn là chậm hơn người ta ờ, chậm hơn người ta cho nên bây giờ em vẫn bị ế rồi anh thấy hai bạn có chung một cái uh, sở thích tức là ca hát nè thôi giờ mình hát bài nào cho nó suy sung lên cho nó vui cái cái nào em nào? Uh, người miền tây thôi em góp vui cho chương trình một cái uh, à, trích đoạn cho ông Lê Minh Sơn bá giúp anh Đài nha ừ, mọi người <laughs> thì à, nói chung là sở thích thôi không biết là có hay hay không mọi người bỏ qua trong trước cho em nha rồi vô luôn ta qua câu ở ờ, ờ, điều chậm tiếng em rạc rào tình thương dân đồng đầy tình mình lũ luyến ngồi nhiều lũ luyến đường dài dài thêm như nhiều ý thơ dân tay qua cầu tình thắm chứa trang bao tình tình ta này tình ta này tình ta truyền miên nghe lòng buồn vui đưa tiếng vui mà <clears throat> được á bây giờ à, em trai nói đi mình à, có mấy mối tình rồi từ trước đến giờ thì em à, trải qua một mối tình chính thức anh một mối tình bao lâu khoảng 3 năm anh em sao chia cách đây 3 năm luôn rồi nhưng mà sao chia tay à, ờ, do công việc của em lúc đó nó hơi bị bận rộn á em bận cái em bỏ anh ta không quan tâm người ta đúng không vâng ít thời gian dành cho bạn gái nhưng mà cái này là lỗi do em vâng lỗi bởi vì quen em. phụ nữ là phải chăm sóc quan tâm phụ nữ người ta mới được chứ rút kinh nghiệm nha vâng bạn gái sao Dạ em à, thì trải qua hai mối tình rồi ạ Quen nhau bao lâu em? Dạ mối tình uh, cuối cùng thì em quen được uh, khoảng 3, gần 3 năm thì được Cũng 3 năm luôn Dạ gần Tại 3 năm tụi em chia tay à, Lúc mới ra trường thì khoảng gần một năm thì bạn ấy đặt vấn đề muốn cưới Nhưng mà em thì em muốn uh, xây dựng sự nghiệp ổn định trước rồi mới lập gia đình Cho nên là bạn ấy không đợi được, bạn ấy uh, chia tay Với lại lúc đó tuổi trẻ không bồng bột quá chị Rồi bây giờ em nghĩ là sự nghiệp em ổn định chưa? Dạ ổn định rồi Bây giờ chừng nào thì em mới là lấy chồng được Em nghĩ là có thời gian tìm hiểu anh nhất là 6 tháng thì sẽ tiến tới hôn nhân rồi. 6 tháng, lẹ Quyết dữ vậy đó hả? Có coi thầy coi tuổi gì không? Ngày xưa em thích đi coi bói lắm, nói chung năm nào không, bây giờ quẻ đầu năm là không yên tâm Năm nay có gieo không? Dạ có, Thôi mà quẻ năm nào thầy sao? bói cũng nói là em lấy chồng lớn tuổi hơn nhiều lắm Năm nay gieo nói có lấy chồng không? Dạ nói là có tin vui á, nhưng mà không biết là phải tin vui hỷ sự không? <laughs> có đó, cứ tin vậy đi Hôm nay tới chương trình là em thấy vui rồi đó Rồi, em muốn kiếm người chồng như thế nào? Em muốn tìm một ờ, bạn nam độc thân có ngoại hình ưa nhìn cao 1 m cho lên Tính tình thì ờ, ôn hòa, rộng lượng, trung thủy, quyết đoán Không bê bối, gia trưởng và quá ham nhỏ nhẹ à, Anh cho em hỏi là nếu như mà vợ tương lai của mình nó thích nuôi chó trong nhà thì anh nó cảm thấy khó chịu không anh? Không em ơi, trước nhà anh cũng nuôi mà, không sao đâu Bạn gái muốn nuôi bao nhiêu con cũng được bây giờ qua bạn trai muốn mẫu tìm một mẫu người bạn gái như thế nào dạ thưa chị cát tường thì à, mẫu người bạn gái của em cũng đơn giản thôi cao chừng tầm mét năm mươi trở lên là được rồi biết cách ăn mặc giống như bạn nữ đó vừa nói được luôn rồi bây giờ anh sẽ qua xem à, bên đàn gái sao ha cao khoảng mét mấy được em mét mấy Ủa? dạ mét sáu mươi lăm sáu mươi hả dạ. vậy cô kia chắc à, cao khoảng mét năm mấy sáu mươi được ha à, ok sao cũng có được yêu cầu về số đo này kia không dạ số đo thì nói chung là vòng nào ra vòng đó là được rồi một bằng nhau được không một bằng bằng nhau thôi cũng được cũng được luôn ờ, ừ, cũng được quan là yêu thôi Hay mình ờ, tập thể dục là cũng được đúng rồi dạ Ồ. em chào anh ạ chào em gái đồng tháp dạ nhưng bây giờ em về đồng nai làm dâu được không dạ cái này là tùy duyên hả anh đồng nai gần luôn sát bên luôn nãy giờ nghe nói cũng lanh dữ lắm rồi nha <laughs> mà chắc là em không trễ nghiệp như anh bên kia đâu em em đúng nghiệp lắm anh là vô nghiệp đúng không dạ anh phải kéo anh vô nghiệp của em được bên đây dễ thương rồi đó dạ nhờ chị Hai đứa lanh lợi như nhau chào chị Cát Tường 6 tháng cưới kịp không em? Chuẩn bị kịp không? Nói chung là em cũng lớn tuổi rồi 6 tháng là chuyện bình thường mà chị Nhưng mà mình đã sẵn sàng mình có chuẩn bị mọi thứ chưa? Bây giờ rước cổ về em, là... Em, em, ờ, đợi lâu lắm rồi chị ơi Rồi bây giờ mình thí dụ như bạn gái về quê của mình thì có tạo công an việc làm gì được cho bạn ấy không? Nói chung là bạn gái làm ở Sài Gòn đúng không chị? Bạn gái làm ở Sài Gòn? Vâng, gần mà chị Từ đây lên Sài Gòn không sao Rồi không lẽ mốt lấy nhau về đi về đó ở mỗi ngày bạn gái chạy lên Sài Gòn làm chạy về hả? bạn gái cho mình hỏi bạn gái làm ở quận mấy vậy em làm ở tân bình anh ơi ôi gần mà hồi trước em lên đi hòa chị ơi lấy nhau là vẫn mà ngày tùy đi. tùy thuộc bạn gái thôi công việc của bạn gái thì nói chung là về à, dưới à, bên hòa làm cũng được mà làm trên tay cũng được tùy bạn gái quyết định thôi à. tại vì công việc của bạn gái mà chị nãy giờ em đang hình dung là bạn gái bên đây là người như thế nào em tưởng tượng thử coi theo em nghĩ bạn gái bên đấy à, chắc tóc dài tóc dài trang phục chắc em nghĩ là chắc đẹp đó em nghĩ mặc giống chị ấy hả mặc giống chị mặc à, đầm mặc giống chị áo đầm rồi à, hỏi mấy thông tin sơ bộ cho bạn gái uh, nghiên cứu thôi ha dạ rồi tìm hiểu thời gian được thì tiến tới hôn nhân luôn hôm nay em đi với ai dạ hôm nay em đi với uh, đại gia đình của em ạ à. gồm có uh, cha mẹ bà út thím út uh, hai đứa em gái nhỏ và một người bạn của em ạ à. ồ đông quá vậy dạ một tràng pháo tay cho nhà gái à rồi à, chào cô chú ạ chào anh à, Quyền Linh, chào chị Cát Tường à, Chính kính chào tất cả à, khán giả đang à, xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò Thấy hai đứa theo tôi nhận xét thì thấy nó cũng đạt Mình có thể bấm nút mình tìm hiểu thêm Có thời gian thì về quê từng người để mà mình tìm hiểu nó nhiều hơn Và cho hai bên biết nhau cơ hội nó sẽ tiến nhanh hơn nữa cuối cùng tôi cũng chúc hai đứa ờ, kết thành trăm năm hạnh phúc thì tốt rồi cảm ơn chương trình rồi thôi cảm ơn đàn gái đàn trai đi với ai dạ em đi với hai bạn à, thân của em ngồi dưới hình à bạn thân á hả vâng lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến anh quyền linh chị cát tường cùng uh, quý anh chị cô bác cho trường quay cùng toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi trên màn hình nhỏ em tên là quân em uh, là bạn trong nhóm của anh đạt theo ờ, em nhận xét ờ, từ lúc ờ, chơi với anh đạt đến bây giờ là anh là một người vui vẻ hòa đồng biết quan tâm đến những người xung quanh và đặc biệt là rất có hiếu với ba mẹ về chị đây thì theo em nhận thấy là chị nhanh nhẹn và khá thông minh và khá xinh đẹp đó cái gợi lý cuối cùng của em là nên bấm nút cũng mong là hai người cũng có thể là cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn rồi em xin hết ạ cảm ơn em bây giờ là thời gian dành cho hai bạn kéo rào lần đầu tiên thì muốn quà tặng em ạ dạ em cảm ơn anh và em cũng có món quà em tặng anh đây là hộp mứt do chính tay em làm à, em uh, hy vọng là mình cũng sẽ có một cái kết đẹp ngọt ngào như hộp mứt này cảm nhận về nhau đi lần đầu tiên gặp mặt đó là sao nãy giờ nghe em chia sẻ thì em thấy là có điểm nào giống với người yêu lý tưởng của anh không ạ cũng giống giống ấy nhưng mà anh nghĩ là uh, chắc em hơi khó tính nhỉ dạ đúng rồi <laughs> em kỹ tính lắm em thấy anh sao em thấy anh thì uh... có bị chậm một nhịp không cũng có chậm chậm chậm mà chắc này em dạ anh cho em hỏi là khi mà hai người quen nhau á mâu thuẫn xảy ra thì anh có sẵn lòng là người làm lành trước với bạn gái mình không anh điều đó chắc chắn rồi tại vì tính anh cũng hiền lắm chắc không có chuyện đó xảy ra đâu ha dạ hồi nãy mình đem cái đàn lên bây giờ mình có thể hát một bài hát tặng bạn gái không anh à, tặng em một bài hát nha dạ à, anh xin tặng hai bác bà cho em bài hát anh mơ nhá sáng nay anh được gặp em lòng anh hạnh phúc thật nhiều được nghe em nói nhẹ nhàng biết mây và giây phút này mong sao ngừng trôi ước mong thời gian sẽ quay trở lại để anh được nói với em thêm một câu rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau thì anh có cầm tay anh ôm em thật lâu chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui ở nơi xa đó có nắng du tình em còn anh sẽ nhớ nhớ mãi nụ cười ấy chợt nghe những lời yêu thương chiều mến anh mơ rồi ok bây giờ à, chúng ta sẽ có một cái câu nào đó để à, cảm nhận rồi sau đó mình bấm nút thôi hãy nhìn thẳng vào mắt nhau đi các bạn mình hãy trực tiếp nói cho nhau một câu cuối cùng rồi chúng ta sẽ quyết định bấm nút hay không ờ, nói chung thì à, đến đây thì cũng đã là một cái duyên rồi thì uh, chúng mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu để xem có tiến tiến xa được hay không còn vâng, uh, à, em thì uh, trái tim em cũng băng giá rồi rồi em hy vọng là anh có thể làm cho trái tim em ấm trở lại Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm các bạn nhé. Gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp chúng ta đang theo dõi giây phút này bấm nút là hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân một hai ba hết thời gian xin mời em hồi nãy giờ mình chê anh ấy là chậm một nhịp sao tới lúc bấm nút thì em lại chậm một nhịp <laughs> chắc chắc tại bị lay á chị ơi bị lay à mới đó lay rồi đó hả dạ xin phép hôn nữa kìa bác ơi cho cháu ờ, hôn em một cái nhé ờ,